mừng xuân nhâm ngọ với quà tặng đặc biệt của Foster's Việt Nam. 24 lon Foster ngon tuyệt năm nay sẽ được đựng trong một túi giữ lạnh du lịch tiện dụng rất giá trị, giúp bia lạnh lâu hơn và giữ nguyên hương vị thơm ngon. Hãy cùng vui xuân hóa thích với bia Foster.